Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và trong cái video này ấy, thì mình sẽ làm video để hướng dẫn với các bạn là cách cài đặt cái phần mềm Tencent ờ, để cho chúng ta chơi được cái tự game ờ, PUBG Mobile Được chưa? bây giờ mình sẽ gỡ bỏ cái phần mềm Tencent của mình hiện tại mình đã cài lên và mình sẽ tố hướng dẫn các bạn cách tối ưu hóa luôn đó đây là cái phần mềm Tencent mình sẽ xóa đi và mình sẽ cài lại từ đầu cho anh em và xử lý một số lỗi anh em bảo báo với mình là bị lỗi bị lỗi không thể không thể cài được hoặc là một số lỗi anh em ờ, khắc phục liên quan đến cái vấn đề mà nó bị ờ, cứ vào game và bị đít ra và ờ, cũng ở trên điện thoại luôn có một số anh em chơi trên điện thoại chơi một lúc nó bị đít ra thì nguyên nhân nó bị làm sao được chưa đó hôm nay mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn các bạn Đầu tiên là mình sẽ sử dụng cái phần mềm này để gỡ bỏ xóa hết ứng dụng Tencent đi và mình sẽ cài lại như mới hết. Đó. Bây giờ các bạn sẽ chờ vài giây để mình xóa đi. Nó đang xóa đi. Đó. Đang xóa đi. được chưa đó và mình sẽ nhấn uh, xóa hết xóa hết các file uh, dữ liệu uh, gốc của nó đi nữa chờ nó lỗi reset xóa hết uh, các bạn chú ý là cái dữ liệu gốc của nó là ở, ở trong cái thư mục này này đấy nó sẽ có cái dữ liệu gốc ở trong trong thư mục này đối với anh em nào mà mà cái ứng dụng của các bạn ấy mà các bạn muốn reset ứng dụng hoặc là các bạn xóa ứng dụng đi đối với một số ứng dụng mà mặc định các bạn gỡ bỏ đi chưa được đâu các bạn phải vào trong mấy cái thư mục này này để xóa cái cái dữ liệu gốc của nó còn nó dư ở trong máy đi thì lúc đó các bạn sẽ reset lại được cái ứng dụng gốc đối với một số trường hợp ứng dụng nó không reset được ấy xóa hết cái mục ở trong này đi được chưa? xóa hết đi đấy sau đó bây giờ các bạn sẽ tiến hành cài lại mới cài lại được rồi đó bây giờ mình sẽ lên mạng internet mình sẽ tải là uh, Tencent Tencent Gami Gami vào sizsqq.com sợ yêu dâu xanh chấm quần què com sau đó nhấn vào download đây là cái phiên bản đó các bạn sẽ uh, mở ra sau đó các bạn nhấn tải cái phiên bản này đó, sau đó các bạn có thể là chọn phiên bản nó cài đặt đâu ở đây mình có thể là chọn ổ khác ngoài cái ổ C để cài đặt hoặc là các bạn có thể để mặc định ví dụ như các bạn có ổ khác để lưu cái file này ấy. thường mình mà mình mình sẽ chuyển qua mình để mặc định này đó cũng được hoặc là mình có thể chuyển ổ sau đó nhấn in tồn đó các bạn chờ nó và Tencent đây là một trong những cái phần mềm nó giả lập ứng dụng nó tốt nhất các bạn ạ giả lập ứng dụng chơi game PUBG Mobile tốt nhất và các bạn đã biết là tựa game PUBG Mobile thì nó do Tencent ờ, nó lập trình và nó phát hành được chưa và cái tựa game tựa cái bản PUBG giả lập trên cái PUBG ờ, Mobile đấy thì Tencent cũng cũng ra một cái phần mềm giả lập đó để cho phục vụ cho cái việc mà chơi game uh, ờ, PUBG Mobile đó đó là cái app Tencent Gaming Buddy đấy đó là cái app nhẹ các bạn có thể sử dụng các phần mềm khác như ví dụ như giả lập như BlueStack hoặc là phần mềm Nock Play đó cũng có thể chạy được nhưng mà các bạn chạy cái phần mềm này thì nó nhẹ nó tối ưu hóa bởi vì là chính xác là cái tựa game này uh, tựa game Tencent này ấy các bạn do uh, cái tựa game PUBG Mobile do Tencent nó mà phát hành thì dạng do Tencent phát hành và tựa game này ấy thì và cái phiên bản à, giả lập này cũng do Tencent phát hành thì nó tất nhiên là như thế nó sẽ tối ưu hóa cho tự game hơn vâng và thực sự mà nói Tencent hiện tại nó cũng là một trong những công ty về truyền thông giải trí hàng đầu là top của Trung Quốc đó các bạn đấy vẫn chờ nó tải đây là nó đang tải PUBG Mobile PUBG Mobile nó giống hoàn toàn với PUBG PC và nó mang download này bạn chờ nó một tí nó tải và cái phần mềm này nó cũng có thể là chạy tải app các app ứng dụng khác nữa nó rất là nhiều có thể tham khảo thêm ngoài Tencent các bạn có thể tạo tải các app ứng dụng khác còn đối với một số trường hợp của các bạn bị vang ra ấy chơi game bị vang ra ấy thì mình sẽ giải quyết với các bạn như sau chơi game bị vang ra hoặc là uh, không chạy được game đấy nó vào như này thì thì thì nó có hỗ trợ các kiểu màn hình như này bạn thấy chưa nó có hỗ trợ các kiểu màn hình ví dụ như ở đây thì các bạn đã thấy đã đối với những bình thường các bạn cho chạy bình thường RX 660 các bạn chọn 1080 nhỉ hoặc là cao hơn thì các bạn chọn 2K ví dụ như bên mình chọn 2K mình xếp lại đây nó bắt đầu cho quá trình chạy lần đầu tiên còn đối với trường hợp đối với trường hợp mà các bạn mà nói và yêu cầu với mình là bây giờ em vào game và nó bị bật ra vào game bị bật ra thì nó liên quan đến thứ nhất là ừ, có thể là do cấu hình máy tính của các bạn yếu bây giờ đó là vấn đề lần đầu đầu tiên thứ hai là do cái vấn đề về cái máy tính của các bạn không cho chạy các ứng dụng hoặc là các bạn cài các giả lập hay là cài các phần mềm uh, diệt virus các kiểu ấy các bạn không chấp cấp quyền cho cái phần mềm cấp quyền cho cái cái ứng dụng này chạy nó sinh ra cái hiện tượng bị lỗi hoàng ạ đó đó là cái vấn đề để ờ, gây ra cái hiện tượng bị lỗi đa số của các bạn nhưng mà đa số các bạn mình thấy là uh, các bạn chạy game ấy nó bị văng ra thì chủ yếu đa phần là do cấu hình máy tính yếu cả ở trên PC lẫn mobile nếu mà cấu hình các bạn yếu ấy có nghĩa là nó liên quan đến hệ thống RAM đấy các bạn ví dụ như bình thường cái RAM của bạn phải 4 g và có cái cặp màn hình rời khoảng 2 à, g ạ thì nó chơi chơi mượt mà thì nếu mà cái RAM của các bạn không đủ ấy không đủ cao ấy thì cái RAM là gì RAM là một trong những bộ nhớ được chưa bộ nhớ tạm thời của máy tính khi các bạn thực hiện các tác vụ nào đó hay là ứng dụng mở cửa sổ Windows mở cửa sổ Windows mở cửa sổ Windows thì cái ram này nó sẽ tăng lên được chưa mở cửa ví dụ như bây giờ mình mình mình mở cửa cửa sổ Windows mở cửa sổ Windows các bạn xem này cái ram của mình hiện tại nó đã tăng lên bây giờ nó tăng lên 1004 nó phải không ạ đó khi nó chạy các ứng dụng như này đó game PUBG Mobile như thế cái ram này là một bộ nhớ một nhớ ram flash bộ bốn nhá bộ bộ nhớ ram flash nó có tốc độ truy xuất dữ liệu nó rất là nhanh cái RAM này nó thực hiện truy xuất dữ liệu giữa nó thực hiện các thao tác giữa CPU, GPU và các phần mềm ấy để cho nó truyền qua lại và cái RAM nó lưu và cái RAM này nó mất khi chúng ta đóng cửa sổ ứng dụng này hoặc là khi không tắt ứng dụng hoặc là khi chúng ta tắt máy tính mở lên là RAM bộ nhớ xem nó sẽ mất được chưa? các bạn đã được học ờ, về cái chương trình tin học bạn cũng biết vấn đề này rồi đó nó mất và cái RAM nó truy xuất dữ liệu cao đối với một số trường hợp ấy các bạn à, để cái ram của các bạn ấy để cái ram của bạn yếu ấy thì lúc đó ứng dụng của nó chạy nó sẽ gây ra hình tượng bị giật lag được chưa bị giật ứng dụng của bạn bị giật này hoặc là nó truy xuất dữ liệu chậm do nó phải chuyển cái chế độ ram của nó một phần qua bộ nhớ vật lý của cái ờ, ổ cứng ấy à, chạy chế độ wifi sang ổ cứng ấy thì lúc đó thì máy của chúng ta chạy chạy chậm và có trường hợp mà nó bị giật mà nó văng ra đó đó là do cái cấu hình máy tính yếu một phần nữa là do CPU CPU nó sẽ làm nhiệm vụ nó sẽ vẽ ra cái tựa game này hoạt động như nào trước được vẽ cái cái tựa game này nó đang chạy như nào trước còn tiếp theo đó chính là GPU GPU nó là một phần tối quan trọng để chơi game nếu CPU bình thường ấy thì các bạn nó cũng chỉ là bình thường một CPU nhưng mà quan cái tối quan trọng của của chơi game ấy phải có GPU GPU là bộ vi xử lý hình ảnh các bạn phải có cái này đối với trường hợp các bạn có 4 GB RAM có 4 GB RAM và có GPU nó chạy rất là mượt mà được chưa nhưng khi các bạn ờ, có 4 GB RAM nhưng mà các bạn không có GPU các bạn chỉ có cái CPU và CPU on ấy thì nó chạy nó sẽ không mượt mà được chưa đó không mượt mà mà nó gây tình trạng bị lật rác và nó ngốn rất là nhiều RAM đó do nó không một phần là nó không có cả màn hình nếu mà các bạn gắn cặp màn hình vào thì lập tức là RAM của nó sẽ thực hiện nó sẽ bình thường bởi vì nó có nó xử lý bằng GPU nó không xử lý trên trên GPU onboard trên CPU à, ờ, đối với anh em sử dụng chip Core có i thì nó sẽ có GPU sẵn tích hợp vào trong CPU luôn à, tại sao lại có GPU và Xeon Việt Nam hay còn gọi là Xeon nó cái Xeon ấy là cái CPU nó là một cái CPU nó liên quan đến những máy tính làm đồ họa máy tính quotation có cái tốc độ và cái độ bền nó cao vậy dạ nó có độ bền cao và nó có thể chạy à, hoàn toàn là nó rất là pro có nghĩa là nó chạy không suốt 24 24 để trả nó là liên quan đến Xeron Xeron là nó nó sẽ bỡ bỏ bớt cái bỏ bớt cái gam fix trên cái à, cái con CPU đó tôi ra đó con hiểu rõ như thế là được và nó thay vào thay vào đó là nó phải có cái cặp màn hình rời đó còn bình thường sự có y cũng phải có cặp màn hình rời các bạn lưu ý nhá đó các bạn hiểu rõ chưa phải có cặp màn hình rời có một số bạn bảo là không có cặp màn hình rời ấy, nó chơi nó bị giật và đó đôi lúc là nó bị đít game đít game chủ yếu phần nhiều là do RAM của bạn không đủ thôi bây giờ dạ, còn chơi vào được game nhưng mà không chơi được ấy là do giật lát khung hình nó di chuyển nó cứ bị giật đừ đừ ấy phải không ạ nó bị giật đừ đừ ấy là nó không thể chạy được đó là cái liên quan nó các bạn cần phải chú ý nhá còn có một số bạn hỏi là không biết không biết GPU à, không biết GPU là như thế nào nhưng mà thực sự là nói là ờ, không phải ai cũng dành về cái công nghệ mà thứ chẳng hạn có người này thì biết cái này người này thì biết cái nọ nó không chúng ta không thể biết hết được mà GPU là gì GPU có nghĩa là cái cạc màn hình đó các bạn hiểu chưa cạc màn hình màn hình cạc màn hình máy tính ấy đồ ở máy tính PC ấy thì nó sẽ là cái cạc như này này còn ở máy tính laptop ấy cạc màn hình cạc màn hình laptop laptop cạc màn hình laptop là như nào cạc màn hình laptop là nó sẽ gắn trực tiếp cái con cạc VGA đó ở trên cái main laptop luôn được chưa đấy main laptop như này đây đấy ví dụ như cái main laptop này chẳng hạn đây main laptop à, cho các bạn xem cái main laptop như thế nào này đây cái main laptop như này à ví dụ như ở đây là CPU chẳng hạn ở đây là CPU chẳng hạn đây CPU đây còn cặp màn hình nó sẽ gắn ở đây chẳng hạn đây đó bạn hiểu rõ chưa đấy chúng ta đã vào được game rồi chúng ta login vào là được đó tắt đi tí mình sẽ ấy cho các bạn hướng dẫn cho các bạn tiếp nha đó nó sẽ gắn như thế này và nó để nó nó chạy nó tốt hơn phải không ạ đó đây là cái cạc màn hình này cạc màn hình đây là cạc màn hình máy tính đó còn cạc màn hình GPU tất nhiên là GPU hiệu năng của máy tính laptop ấy thì nó sẽ thấp hơn nhiều so với GPU ở trên máy tính PC hiệu năng của nó uh, hiệu năng hiệu năng của máy tính PC nó ờ, PC ấy thì nó sẽ cao hơn laptop rất là nhiều cùng một cái đời ví dụ như 950 950 hoặc là 960 hoặc là 10 1050T ở trên PC nó mạnh hơn rất là nhiều so với 1050 ở trên laptop nó mạnh hơn ví dụ như 1050 nó có thể yếu hơn 50% thậm chí đến 70% so với bản PC các bạn ạ đó đó đó là bản trên laptop mà đó phải có GPU đó sẽ cạc này cạc này nó sẽ gắn vào cái main máy tính thì trước đó mình có một cái video các màn hình vào máy tính PC mặt ốc ra đấy mình sẽ tháo các dây nguồn của nó ra liệu khoảng 200 đây là cái cạc màn hình này riêng cái à, này thành rè thế nhỉ sau đó ta sẽ vặn cái ốp đấy đây, đây. đây các bạn khi các bạn gắn vào ấy thì khi các bạn gắn gắn vào ấy thì nó sẽ có cái cạc như này này cái cạc màn hình nó như này này đấy gắn vào nó sẽ có các nguồn phụ cấp cho cái cạc màn hình này đó cấp nguồn phụ đấy tổng của nó là bây giờ mình đang xài cái cạc của X560 OC đấy nó gắn vào như này này đấy thấy chưa gắn vào cái cạc của trên bên này và nó sẽ xuất hình ảnh cái này này CPU xử lý này đấy các bạn hiểu rõ chưa ạ đó là để cho nó um, có cái cái uh, để cho các bạn biết là nó phải có cái cặp màn hình đó để cho nó xử lý không vâng thì nó mượt mà cho cái tựa game của chúng ta đó ờ, các bạn không có thì các bạn cần phải mua hoặc là build đối với trên máy tính laptop ấy thì các bạn không thể mà không thể không thể mà nâng được đa số là laptop không thể nâng được máy PC chúng ta có thể nâng được đó laptop là nó gắn trực tiếp trên main luôn các bạn ạ đây là cái Tencent thì tối hóa Tencent các bạn vào trong phần thiết tinh này đây các bạn chuyển sang tiếng Anh nhá English nhé thì ở đây ấy, thì các bạn sẽ chú ý đây là cái thông tin nó liên quan đến cái phần à, lưu lưu cái ảnh ấy, ảnh chơi game ấy Ctrl E là lưu ảnh cứng Ctrl này các bạn để phím Ctrl gì để chúng ta lưu ảnh đấy Ctrl E để lưu ảnh chẳng hạn lưu ảnh picture ấy còn ở đây các bạn nhớ là đối với trường hợp các bạn biết cái card màn hình của các bạn mạnh hay GTX 1050 ờ, 1060 hoặc là các có card RX 470 470 58 570 580 590 hay là uh, gì gì đó thì các bạn có thể chọn delete thì delete thì nó sẽ hỗ trợ cái trình ờ, điều khiển nó à, delete là nó viết theo cái thuật toán về cái tựa game mà các bạn thuật toán văn hóa cái kiểu mà thuật toán à, sorry thuật toán lập trình để sản xuất ra một cái tựa game đó đó, ờ, hiểu thế là được còn ở đây ấy, đối với các bạn có GPU mạnh ấy, thì các bạn có thể tích vào đây hết tích vào cái dòng này hết được chưa còn bình thường các bạn không biết hỗ trợ gì các bạn chọn smart mode còn ở đây là game ấy thì các bạn nhớ là đối với bình thường ấy các bạn máy yếu các bạn chọn 720 cũng được rồi nhưng mà máy cao các bạn có thể chọn 1080 hoặc là 2K đối với những các màn hình 1060 trở lên hoặc là GTX 660 660 trở lên đối với 1080p. Ở đây các bạn display quality nếu mà máy yếu chọn bình thường, chọn các chế độ này này. À, máy yếu có chọn atu cũng được. Nó sẽ tự động chọn. Bình thường các bạn phải chọn đây này, sau đó chọn cao, sau đó chọn HD. Đó máy tính cao. như máy mình có thể đặt chế độ mắt setting các bạn ạ. Đó. Còn bình thường các bạn đối với máy tính cực yếu các bạn làm ngược lại, có nghĩa là làm ở trên này, còn máy tính cao các bạn làm như này. Đó, làm như này đấy thì nó sẽ mượt mà thì nó sẽ tốt hơn các bạn hiểu đó chưa ở đây ở trong cái phần này ấy, các bạn antimet là cao còn bình thường các bạn bỏ bỏ cái anti glow này đi này thì thì, thì nếu mà máy tính thấp bây giờ còn bình thường mình để để antimet đó còn ở đây là mình là mình có thể chạy 4 GB chọn 4 ở đây mình chọn 8 8 CPU ở đây là mình chọn 1080 các bạn có màn hình tỷ lệ màn hình của bạn để biết màn hình độ phân giải bao nhiêu ấy, chọn display này đấy mình chỉnh màn hình của hiện mình của hiện tại đó chính là 1080 đấy 1080 đó tất nhiên là mình cũng có thể chỉnh lên 2K à, các kiểu 4K cũng được nhưng mà mình để 1080 thôi được chưa ở đây ấy, các bạn có thể là để 240 à, hoặc là 160 mặc định DPI được chưa DPI đó sau đó mình để chạy hoặc là để cao hơn đó đối với máy thấp ấy thì các bạn uh, chọn tùy các bạn nhé đó ví dụ máy của mình như này đấy máy của mình chạy như này còn máy của bạn ấy làm ngược lại đó bỏ hết cái này đi chọn uh, smart mode hoặc là chọn open gl đấy delete cộng delete cộng nó sẽ tốt hơn đó. delete cộng bây giờ có delete uh, direct đấy để dạ, direct ờ, direct uh, hiện tại nó là cái đó direct mới, nó mới ấy. đấy direct mới đó màn hình của bạn đấy được chưa ạ cho lại sau đó vào game à, để pub mobile bật cái này lên này à, đó nó đã bật lên mình mình quýt lại từ từ nó đang chạy này đấy đây còn bên này là các phím này đấy là các phím cho cái tự game của chúng ta cái video này hơi dài một tí các bạn thông cảm nhé để mình xem cho em ờ, rõ để mình hướng dẫn chi tiết và trong mình hướng dẫn một tí nữa là được đó nó đã vào bây giờ mình log in bằng tài khoản Facebook và Twitter nó không có tài khoản dùng thử nữa còn đối với đây này nó vẫn có tài khoản dùng thử nếu mà các bạn nếu mà các bạn dùng thử tài khoản này ấy các bạn đang đang có tài khoản dùng thử ấy à, hiện tại à, network à nó không cho tài à vẫn có vẫn có vẫn cho sử dụng tài khoản dùng thử phải không các bạn vẫn cho sử dụng tài khoản dùng thử nếu các bạn đang sử dụng tài khoản dùng thử ấy các bạn muốn giữ lại cái tài khoản dùng thử này các bạn các bạn muốn giữ các bạn muốn giữ lại tài khoản đồng thử này đây ví dụ như tài khoản này các bạn muốn giữ lại cái tài khoản dùng thử này ấy thì các bạn sẽ phải login vào tài khoản Facebook là được đối với anh em trước đó muốn sử dụng tài khoản dùng thử ấy đấy ví dụ như tôi bán pro à, chọn chế độ ví dụ như chọn chế độ pro đây nó sẽ mặc định này đấy ví dụ như đây là tài khoản dùng thử nhá các bạn nhé tài khoản dùng thử còn đối với các bạn là muốn muốn muốn tài khoản dùng thử này giữ lại ấy, thì các bạn chọn vào đây này và các bạn login vào Facebook thì chúng tài khoản này sẽ được giữ lại và sau này các bạn đang đăng nhập vào các bạn cứ đăng nhập vào cái nick Facebook đó là được đó bây giờ hướng dẫn phần graphic này graphic các bạn là máy cao máy yếu ấy, thì bạn à, đặt đặt thấp vào đặt cái này, chế độ này thấp còn bình thường ấy thì khuyến cáo ấy mình khuyến cáo các bạn nên đặt là cao lên đặt cao lên thì nó yêu cầu đồ họa phải cao đó bạn hiểu rõ chưa ạ cái này bật lên nó bị giật lắm đấy sau đó các bạn xét lại được chưa đó, setting lại còn ở đây là cái phần à, thông tin về cái cái chuột bàn phím cái tốc độ chuột nhanh chậm các kia thứ ấy bạn ở đây pick up này đấy pick up nó cũng liên quan đến cái nhặt đồ các kiểu ấy các bạn để cho nó tự động nhặt auto cái gì nhiều đấy nhặt à, gì nhiều các bạn chọn nhặt nét này tự động nhặt ba bao nhiêu nét này đấy tự động nhặt số cốc 3 bao hay số cốc 2 hay là số cốc 4 gì đó tự động nhặt thì theo mình ấy thì các bạn nên chỉnh cái tốc độ cái cái tốc cái tốc độ nhặt đấy các bạn nên chỉnh cái nhặt đồ tự động để cho nó nhanh hơn nhưng mà các bạn sẽ tùy chỉnh cái nhặt, nhặt cái đồ nào cần thiết cho chúng ta các bạn hiểu rõ chưa đó sau đó các bạn sẽ vào chiến đấu thôi và chơi thôi được chưa đó không có gì đơn giản còn có một số cái liên quan đến đồ điếc ấy các bạn có thể là trang phục các bạn có thể là nạp thêm một skin mới các bạn có thể là nạp thường chúng ta nạp ấy thì các bạn sẽ nạp mà cho vào điện thoại để nạp hoặc là các bạn có thẻ thì các bạn nạp bằng thẻ À, ờ, Visa hoặc là Mastercard các kiểu để chúng ta nạp vào game đa số anh em nạp qua số điện thoại rất là nhiều đó số điện thoại trực tiếp trên uh, Google Play thì nó nhà các nhà mạng Viettel này các kiểu nó cũng có cho cho nạp mà đấy bạn có thể tham khảo thêm và các bạn có thể chơi thôi đây download map xong hốc người này đó là cái thông tin cho các bạn về cái tựa game còn đối với một số trường hợp các bạn mà làm phấn văng ấy thì mình nghĩ là các bạn nên tham khảo và xem nâng cấp cấu hình máy tính nếu mà ở đây ấy, cái RAM của mình hiện tại nó sử dụng 33% các bạn xem này Nếu mà các bạn bật cái tựa game lên thì cái RAM của nó có cao không? Xem để ý ở đây nếu mà RAM của nó lên đến 97, 98 thì nó máy của chúng ta rất là nặng và nó không thể chạy được à, Đa số một phần nữa là các bạn không có card màn hình đấy thì nó sẽ bật ra trường hợp bật ra máy điện thoại cũng được bây giờ các cái dòng điện thoại như là iPhone uh, iPhone uh, iPhone 5s iPhone 6 hiện tại đôi lúc nó cái game của chúng ta quá trình nâng cấp game ấy, và cái bản phiên bản game mới ấy, thì nó gây cũng gây ra chịu thiểu bị giật đó và hoặc là bị bị văng ra do cái hệ thống ram nó không đủ đủ đủ đủ để tải nữa được chưa đó cho nên các bạn càng cập nhật đây thì các bạn càng gặp phải những vấn đề bị văng ra đấy cho nên là các bạn cần phải lưu ý cái vấn đề này đó là do cái thiết bị của bạn các bạn bên cạnh đó các bạn sẽ dọn dẹp rác hoặc là các bạn hạn chế nó ờ, đối với anh em ở trên hạn chế mà các bạn chạy nhiều ứng dụng ạ còn đối với anh em mà chạy ở trên Windows ấy các bạn nên chạy ờ, Windows 32 bit đối với máy tính yếu ấy Windows 7 32 bit thì nó sẽ nhẹ dạ, hoặc là các bạn có thể chạy những phiên bản là led đi te rồi ngọn rẻ để cho nó bớt ram đi các bạn RAM à, của các bạn đã yếu cấu hình máy yếu các bạn đừng cài phiên bản 64 bit làm gì đó không có đủ sức mạnh để phát huy hết cái sức mạnh của hệ thống Windows 64 bit đâu đó đó là một vài lời chia sẻ cho anh em các bạn còn à, đối với một số anh em mà có cái RAM yếu ấy các bạn chỉnh trong cái setting RAM này này các bạn à, để chế độ RAM ở đây là auto cho mình khi nó chuyển hết RAM đi thường ấy nó chuyển nó cái RAM của chúng ta bị đầy ấy, thì nó sẽ tự động chạy sang ổ C đó chạy chế độ sang wifi dạ. đó, để mặc định ổ C này đó theo đó nhấn OK là được đấy nhưng mà thường các bạn à, bị RAM à, bạn yếu ấy, chạy chạy chế độ wifi thường ứng dụng của bạn chạy rất là đơ và đôi lúc nó bị văng ra như một số trường hợp nó đó là một vài điều chia sẻ cho anh em và chúc các bạn chơi game vui vẻ các bạn nhớ đăng ký trên kênh của mình để ủng hộ mình để cập nhật những video mới nhất nhé đó. Bye bye các bạn, chúc các bạn một ngày tuyệt vời, chúc các bạn chơi game vui vẻ, chúc các bạn có được những cấu hình máy tính để, để chơi game và giải trí. Bye bye.